Xin chào tất cả mọi người à, Hôm nay Phước Sửu đang có mặt tại à, dự án Zai Gai Nhà Bè Và hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý chị một cái sản phẩm gọi là siêu hot tại dự án này nhé Đây là một cái phân khu đầu tiên của à, Zai à, của chủ đầu tư GS à, Hàn Quốc tại Nhà Bè Và đây là phân khu đầu tiên và với tên là Zai River Country One Thì sản phẩm Phước Sửu đang giới thiệu cho quý chị đó là một căn nhà phố ngang 7 dài 17 gồm một hai lầu sân thượng và áp mái điều đặc biệt của cái căn nhà phố này đó là nó một cái góc không rất là đẹp à, một cái khoảng không khá rộng với cái khoảng không này thì à, mình có thể trồng rất là nhiều loại hoa nhiều loại cây và mình có thể chăm sóc trở thành một cái khu vườn thì à, nói là nhà phố nhưng mà ở đây chẳng khác nào một cái căn biệt thự à, mini bởi vì à, ở đây nè sẽ có một cái cửa phòng để mình có thể là di chuyển đi vào hoặc là mình mở để cho nó thoáng vào bên trong căn nhà của mình rồi à, bây giờ Phước Sửu cùng với mọi người khám phá bên trong cái căn nhà phố này nhé Để biết cái căn nhà phố góc hông này sẽ có những cái à, điểm gì nổi bật và thu hút và làm cho khách hàng biết đến nhiều Rồi let's go cùng với Phước Sửu nha Rồi bây giờ là đây là mình cái lối vào cổng Đối với cái lối vào cổng này sau này là một cái gara xe Gara xe hơi nha quý anh chị Thì ở đây thì quý anh chị có thể là đậu được một chiếc xe hơi và xe hơi thì mình có thể đậu ngoài lòng đường phía miền Bắc trước nữa bởi vì ở đây là khu dân cư khá ít người nên đó là xe hơi mình có thể đậu lòng ngoài lòng đường còn à, di chuyển từ à, cửa này quý chị đi vào thì đây là cửa chính của căn nhà từ cái cửa chính này và thì quý anh chị có thể à, bước vào thì chủ đầu tư đã trang bị ở dưới là gạch và là đá rất là đẹp và ở đây là cửa gỗ nha quý chị và khóa từ khóa này là có thể khóa bằng thẻ nè vân tay và khóa số ha rồi bây giờ là à, Phước Sửu sẽ à, đưa quý vị vào bên trong căn nhà phố này nhé đây đây là một loại cửa chống cháy và cách âm cực kỳ tốt được nhập khẩu từ nước ngoài à, và bây giờ mọi người cùng vào bên trong để khám phá căn nhà phố này à, với một diện tích đã 7 nhân cho 17 và thuộc là thanh gốc hai mặt thì à, có cửa bên hông thì ở đây thì quý vị có thể thiết kế được một phòng khách đây là phòng bếp một toilet và bên này thì mình có thể thiết kế thêm một cái uh, kho đây từ uh, từ uh, đây là khoảng giữa của căn nhà và bây giờ là mình có thể uh, đi ra cái phần cái uh, khoảng luồng phía sau một khoảng lùi phía sau là khoảng hai mét rưỡi và cộng thêm cái khoảng lùi của căn shop house là 4 mét thì trở nên một cái khu vườn lung linh đầy màu sắc hoa và một lối thoát hiểm cực kỳ tốt khi quý anh chị và sở hữu căn nhà này không đây là một căn hộ căn nhà biệt thự mini chứ không phải là căn nhà phố bình thường uh, bình thường nữa nhé rồi bây giờ tôi sử cùng với căn nhà này mình đi vào bên trong để coi được các thiết kế và chế của căn nhà cô này như thế nào có phù hợp cho quý anh chị khi quý anh chị sở hữu căn nhà này hay không nhé rồi phước sửu giờ bây giờ phước sửu à, sau khi phước sửu đóng cửa của cái à, lối thoát hiểm mặt à, sau thì phước sửu sẽ cùng với anh chị đi lên tầng 1 để khám phá tầng 1 này mình thiết kế được mấy văn phòng nha sau này đối với lốp cầu thang này thì quý vị có thể thiết kế theo một à, à, dập à, tam cấp tăng cấp và ở đây theo từng bước à, gọi là theo phong thủy lộ ban thì à, chủ đầu tư đã à, thiết kế à, phù hợp và theo cái lối phong thủy và ở đây là một cái giếng trời hay còn gọi là một cái dòng thang máy đó quý chị thiết kế ở đây là một cái gọi dạng như là thang máy mini ha wow một không gian cực kỳ thoáng đối với một cái không gian thoáng như vậy thì quý anh chị có thể thiết kế được ba phòng hoặc là hai phòng ngủ thứ nhất là một căn master bedroom ở đây thì quý anh chị có thể thiết kế được một toilet rất là lớn toilet này là toilet có một tấm nằm này sông hơi nè rồi à, có thể một tấm đứng hoặc là à, tấm sauna đầy đủ ở đây có một tầm view cực kỳ đẹp luôn đối với cái ban công của toilet này nha rồi đây là phòng khách lớn nhất à, phòng ngủ lớn nhất ở đây và có thể ở đây là thiết kế thêm một, một phòng ngủ hoặc ở đây thì quý vị có thể là thiết kế một cái phòng sinh hoạt chung với vị trí này quý vị có thể để chỗ đọc sách nè đánh đàn hoặc là cái chỗ cho những đứa con của mình à, bày trí những cái bộ à, bài học và chủ đầu tư không quên là thiết kế thêm một cái lô ra ở phía sau nhìn về cực kỳ là đường Nguyễn Hữu Thọ và một cái khoảng sân vườn cực kỳ mát mẻ và đầy nhiều màu sắc hoa ở đây tất cả màu sắc hoa và cái lối đi bộ này thì được à, bảo vệ và camera giám sát nhà an ninh 24 trên 24 và quý anh chị ở đây thì quý anh chị tha hồ mà à, tận hưởng những thảm phong này nhé khá rộng rãi không ạ à? rồi cùng phút sổ mình sẽ di chuyển lên tầng 2 của căn nhà phố này nhé à, Phước Sủng không quên giới thiệu cho quý anh chị đó là ngay kế bên hông của cái cái cầu thang đi lên thì mình có thể thiết kế được một cái toilet thì ở đây nếu mà quý anh chị cần thiết kế nhiều phòng thì ở đây có thể thiết kế được 3 phòng ngủ và một phòng bedroom có có toilet bên trong còn đây là toilet dành cho hai phòng ngủ nhỏ còn nếu quý anh chị có thể thiết kế tầng trên này thành gọi là một cái à, giờ mình lên tầng 2 trên tầng 2 thì khá đòi hơn quý anh chị ạ à. một khoảng không cực kỳ thoáng luôn thì ở đây thì à, thiết kế hai một ba phòng ngủ đều được hết luôn chủ đầu tư đã chừa sẵn hộp xe nè điện nước nè và như quý anh chị thấy là cái độ cao không tầng của dự án này rất là cao rất là thoáng nên quý anh chị tha hồ mà thiết kế những cái cảnh quan hay là à, những à, cái thiết kế về à, nội thất trong nhà nó sẽ rất là phù hợp và hay là tìm một căn nhà phố và lại khóc thì ở đây có rất là nhiều cửa sổ này à, có rất nhiều cửa sổ và cửa chống âm cực kỳ tốt luôn một gian nhà có ba cửa sổ rất là thoáng và và mặt sau ban công cửa sổ nhìn trực diện ra đường Nguyễn Ngọc và cũng giống như tầng thứ nhất thì ở đây là một cái toilet là đã chủ đầu tư đã chừa cái hộp à, dê nước à, men theo cái à, tập người rồi ha và bây giờ cũng có sự mọi người sẽ tham quan đến tầng thứ ba là tầng trên cùng gọi là tầng áp mái và một khoảng không sân thượng đây từ cái tầng này thì một không gian wow, khá là rãi luôn trên đây thì à, quý vị có thể à, thiết kế một phòng thờ hay là phòng cho người giúp việc sân phơi và điều đặc biệt là quý chị có thể à, tổ chức những cái tiệc barbecue à, trồng cây hay là cho trẻ em nô đùa chơi giữa những cái không gian sân vườn như thế này và một cái điều đặc biệt ở đây một cái tổng view rất là đẹp nhìn ra những cái căn biệt thự song lập và xa hơn bên kia là một cái club house rất là lớn gồm có những uh, cái tiện ích cực kỳ hấp dẫn dành cho quý cư dân ở đây và hoàn toàn free nha như là sân bích à, xa uh, sân tennis nè phòng tập gym hồ bơi họ cài người dưới đất và phía sau là một cái sân thượng nữa một cái mái cực kỳ đẹp nhìn ra những cái căn shop house và buôn bán và đa dạng màu sắc như thế này thì à, khi mà ở đây thì à, quý vị có thể à, tận hưởng những chiếc trời mát mẻ của cái dòng sông à, của khu nhà bè tạo nên một cái khu dân cư à, và là chuẩn châu Âu tại nhà bè một cái cách thiết kế à, gọi là bán cổ điển là quý vị kết hợp giữa tân cổ điển và à, tân thời và cổ điển thì trở nên một cái à, khu dân cư à, theo à, phong cách à, châu Âu đây đây là cái căn góc không và có một cái khoảng tuyết rời và cái khoảng đi bộ bên hông làm cho cái căn nhà này trở nên mát mẻ và có thể là thoáng mát hơn rồi ở trên này áp mái thì chủ đầu tư đã đổ tất cả những cái dòng này luôn rồi à, đổ à, đổ trà cột và ngay cả mái cũng đổ luôn và được lót một và lớp Ờ. cái này là ngói thái nha bằng ngói thái à, rất là kiên cố nên nó căn nhà này dù tầng 1 tầng 2 tầng 3 cũng không bao giờ bị nắng một cái căn cảnh quan khá đẹp rồi quý anh chị cần thêm thông tin là về cái căn à, nhà phố hay là cần những cái sản phẩm của khu à, biệt thự à, Zyget Nhà Bè hay là có cái tên là GGS Metro City thì đừng quên nhấc máy và gọi theo cho Phước Sửu theo số hotline bên dưới nha Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở những video sau